buổi ngày hôm nay thì chúng cô sẽ có một bài khảo sát để có thể làm cho các bạn đăng ký cũng như là đăng nhập tên của mình được không nhỉ bởi vì là sao lớp mình không ổn định sĩ số thì bây giờ cô cũng phải cần biết là các bạn bây giờ à, có những bạn nào chưa có những bạn để nickname thì cũng không thể nào mà sau điểm danh mà cô biết tên bạn đến ai được ờ, còn các bạn tất cả các bạn mở cam lên nhá tôi nhắc lần một nhá có bạn thiện đấy cô xem nào cô xem một lượt được lớp cho cô 2 phút cô xem một lượt nha. các bạn để lại tên này và mở cam nha, không có ngồi bật cam không bật cam đâu right rồi tất cả các uh, em bé của cô got it à, nhớ nha mình đã học với ba chủ đề trước hôm nay mình sẽ luyện tập và những thử làm thám tử không right There's been a mystery in the garden. Follow me, detective. Wow. We need to solve for the question mark. First, let's read it. Rhea was watching butterflies in the garden. Hmm, there were three pink butterflies. Ah, then some blue butterflies flew in. Now there are six butterflies total. How many blue butterflies flew in? Wow, đây là một bài toán hmm, nha. Let's find the important details. We start with three pink butterflies. Then some blue butterflies fly in. But we don't know how many. And now there are six butterflies total. How many blue butterflies are there? Hmm. Okay, how many? Now that we have all the important pieces, let's solve the mystery. Three plus what equals 6. 3 plus 3 equals 6. That's exactly. <laughs> Thank you. Các bạn rất là nhanh. There were three pink butterflies and now we know that there were three blue butterflies too. Good. So this is an example about the math, right? A that's a plus one các bạn đâu nhỉ thích cho cô ai có thể giải thích cô đề bài cũng như là trường hợp vừa rồi xem là ở à, vừa nãy video nói về cái gì nào cô xin mời một bạn giơ tay trực tiếp trên màn hình ok can à, ờ, cô xin mời bạn Thiên Ân à Yeah. Yeah, so hello boy, how do you do today? Yeah, dạ, thưa cô nãy nãy về bài đen con bướm. À bài tập con bướm. So now can you translate it for all the class? Em giải thích cho cả lớp nào. Em vừa nãy nội dung video là gì nhỉ? Là là là có có ba con bướm màu hồng. À. Có một ít con bướm màu xanh. Ừ. Có bao nhiêu con bướm? À, thế bây giờ đầu tiên là có ba con bướm màu hồng bay vào đúng không? Sau đó là có thêm một chút một số các cái con bướm nữa cũng cũng cũng bay vào cùng thế là tổng là nhìn xung quanh là có tận 6 con bướm đúng không right thế là người ta hỏi là có bao nhiêu con bướm màu xanh thì mình đang đặt một phép cộng để mình tìm ra được số con bướm màu xanh để trả thank you thiên ơn rất thông minh right các bạn có muốn tiếp tục làm thám tử không mình tiếp tục nhá đề nghị bạn nào để có bạn bạn tắt cam để thôi lớp mình cũng có quy định rồi bạn thiện bạn nào mà tắt cam thì xin phép là mở ra ngoài nha kiên quyết đấy. ok so now next one at work problems recess is over and there's been a mystery on the playground let's solve it Cody found five soccer balls and some basketballs. She had 15 balls total. Oh, then Olo gave her five more basketballs. How many basketballs does Cody have now? Hmm, Cody found five soccer balls and some basketballs, but we don't know how many. And she had 15 balls total. Let's stop here to figure out how many basketballs Cody started with. 5 plus what equals 15? 5 plus 10 equals 15. Cody had 10 basketballs. Then Alo gave Cody 5 more basketballs. How many basketballs does Cody have now? Come here, come here for me, come here for me. What a mystery! Let's solve for the question mark. 10 plus 5 is 15. Woody okay. has 15 basketballs now. Good. Okay, in the next in the next part sang đến trường hợp thứ hai nào cũng là một trường hợp khó hơn trường hợp một đúng không? Ai có thể giải thích cho cô ai có thể giải thích cho cô trường hợp vừa rồi là như nào nhỉ bài toán vừa rồi là như nào các bạn bạn nào nhỉ bạn nào giơ tay có cô thầy có bạn quê rồi này với bạn quê rồi này bạn nào nữa bạn anh bạn nào nhỉ bạn hân bạn hân ok bạn gì nữa nhỉ bạn Thánh Vân, bạn Tuấn Lộc, Đặng Như Ý nha. Các bạn đều hiểu rất hiểu đề bài. các bạn nào hiểu không? Đây là cô xem nào. Trường hợp này như nào rồi các bạn dịch cho cô xem nào áp dụng tất cả các kiến thức mình đã học nào ok cô xem các cái comment của đây xem nào ai đây problem 2 chính xác rồi nhiệm vụ của các bạn ngày hôm nay là cô sẽ đưa ra các tình huống mà các bạn sẽ dịch <laughs> ok à, cô xin mời à, cô xin mời bạn Ngọc Quê cô xin à à đâu Quê đâu Quê đâu Who's Quê Quê Where's Quê Yes Quê Yes good job so can you translate how content of the videos for all the students now? Yeah. Dạ, trong cái bài 2 này thì là người ta đang bảo là có năm quả bóng ừ. cộng thêm mấy quả bóng là cháu chấm hỏi để ra bằng 15 quả bóng đó cô. Đây cô mở lại video để được dịch nhá. Cody yeah. Dạ. found five soccer balls and some basketballs. She had 15 balls total. Oh, then Olo gave her five more basketballs. How many basketballs does Cody have now? Hmm. Dạ, cái hàng đầu tiên á hmm. Ờ, là người ta nói là uh, có một bạn có năm quả bóng để uh, chơi uh, bóng rổ. Hmm. Cô ấy có 15 quả bóng hỏi là cô ấy có tổng có uh, có có thì nào à? trong bài toán này có hai dữ kiện nha khuê nha nào đầu tiên nhỉ à, đầu tiên là bạn này có bao nhiêu nhỉ năm quả bóng đá là chưa soccer balls right tôi sẽ giúp các bạn dịch nha recess is over and there's been a mystery on the playground let's solve it look at this Cody, Cody found five soccer balls and, and some basketballs. basketballs. Cody có 5 quả bóng đá và có một số quả bóng rổ. Tổng cộng là cô ấy có 15 quả. How many basketballs does Cody have now? Sau đó thì Olo thì cho cô ấy thêm 5 quả bóng nữa. Ấy, hỏi tất tất tần tần tần tổng tất tất cả thì các bạn uh, Cody là có bao nhiêu uh, quả bóng? được chưa nhỉ uh ừ -huh. đó thì đấy là cái đề bài tiếp tục nào cái đề bài nhá thì có phải là đầu tiên là mình sẽ tìm vào số quả bóng basket đầu tiên mình sẽ tìm nhỉ số bóng số basket số quả bóng basket trước bóng um, bóng rổ ấy năm quả bóng gì nhỉ bây giờ tiếp tục là cô cô cô thử stop share đây cho các bạn giải thích nha oh here we go simmer simmer và cô sẽ giải thích cho các bạn nha có một số bạn chưa hiểu đâu uh ừ -huh. nào we have five balls right khi mà mình à, học tiếng Anh thì mình phải áp dụng nó nha five soccer balls mình có five soccer balls này và sau đó thì mình có một một đám gì đấy bóng ờ, bóng bóng bóng rổ luôn Okay basketball right và sau khi cộng với uh, chỗ này là bóng đá chỗ này là bóng rổ thì tổng lại thì mình có bao nhiêu nhỉ 15 quả ok sau đó bạn Odo lại tiếp tục ném cho mình thêm 5 quả nữa à tức là bạn tốt quá bạn lại cho mình thêm 5 quả nữa vậy thì tổng cuối cùng là mình có bao nhiêu quả thì so bao nhiêu how much how many 15 15 15 xem nào đầu tiên là mình có 5 quả bóng ờ, năm quả bóng bóng đá đúng không rồi tiếp theo đó là à, 10 quả bóng basket bởi vì là 5 cộng 10 là 15 tổng tổng ừ, sau đó là được odo cho thêm 5 quả nữa vậy thì tổng cộng mình phải có 20 quả cơ nhớ nhá 20 quả nhá right so thank you nếu các bạn đã hiểu đề bài không tiếp tục nào go straight ahead let's solve the mystery of the cheesy snacks. Sandy had some cheese crackers and four plain crackers. She had 10 crackers total. Then Olo gave her more cheesy crackers. And now she has 11 cheese crackers. How many cheese crackers did Olo give Sandy? Hmm, Let's write an equation. Sandy had some cheese crackers and four plain crackers. She had 10 crackers total. Let's stop here to figure out how many delicious cheese crackers Sandy started with. What plus 4 equals 10? 6! Sandy started with 6 cheese crackers. Then Olo came and gave her more crackers. Now she has 11 cheese crackers. How many cheese crackers did Olo give Sandy? Come in, come in. Let's solve for the question mark. 6 plus 5 equals 11. Olo gave Sandy 5 cheese crackers. Yummy, yum, yum. Yes. How about your answer? các em các các cái đáp án của các con có giống như trong giải thích của của đề bài không? Now, who can who can translate and who can uh, explain? Who can explain? Các bạn nào giải thích được đề bài này không? Mà có những bạn mà làm mình nhoáy nhoáy và có những bạn thì chưa hiểu, chưa kiếm hiểu cái gì hết. <laughs> ok, có, có những có những có những trò sinh của cô thì chưa kiếm hiểu cái gì hết rồi hết rồi thôi. Có những anh chị thì chưa kịp đặt bút rồi đã tính nhầm ra rồi. Bây giờ làm nào ta? Thế mình sẽ thử thưởng sắp nhá. Đó. Worst problem part two. Oh, another mystery to solve. À, có bạn nào giải thích cho cô nhỉ? Quên mất đang định gọi. Oh, I want to call someone. Con nhường các bạn khác. Oh my god. Who is Slenderman? Có bạn Slenderman đúng không? I'm sorry, I need to kick you out. Rất buồn cười nhá. Đi học là mình như cùng. Ừ. Thế chủ đề của xin lỗi nhá. Slenderman này. Okay. Slenderman. là phép cộng phạm vi 1000 rồi cũng vậy ừ cái bạn Slenderman nhá mà bạn có nói thêm một câu linh tinh nữa nhá là ảnh hưởng đến lớp học của cô nha được đâu đúng rồi bạn report ngay lớp là để học chứ không phải là để linh tinh ở đây mà các bạn nhá ở next one không có ai bắt nạt các học sinh của cô hết ở đây không có bully men ở đây nha có bạn nào mà nói uh, uh, mắng bạn khác hay là nói uh, nói xấu các bạn khác và các bạn phải report cho cô ngay nhá phải nhắn tin cho cô ngay để cô xử lý nhá không có trường hợp mà report nào đây nào sao có chung chủ đề nào ok so bạn nào có thể giải thích cho cô cái đề bài vừa nãy để cho những cái em bé hơn có thể hiểu được cái đề bài toán vừa rồi là gì không ok ok chưa chưa chưa ai bài này bắt đầu thôi à bạn nào giải thích được đây là có, có, có lời giải đấy nhá À, mình đã ngọc như ý nào thưa cô là năm cộng cái gì bằng 11 à năm cái bánh ờ, ờ, năm cái bánh này xong cộng cái gì đó ra 11 cái bánh đúng không dạ ừ. tiếp nào mở lại cho con xem nhá. Let's solve the mystery of the cả lớp cùng xem nào, cả lớp cùng xem cùng chị nghĩ như ý nào. Sandy had some có một số các cái bánh chim và bốn loại bánh kem bình thường. Tổng cộng thì có 10 chiếc bánh. Sau đó, ông cho cô ấy thêm một số các loại bánh nữa và bây giờ tổng cộng chiếc bánh chi? Em hỏi là tổng cộng là Olo có bao nhiêu cái bánh? Let's write an à, equation. À, tổng cộng là có bao nhiêu cái bánh mà cô đã cho Sandy nhá. Some cheese crackers and four plain crackers. She had ten crackers total. Đúng không? Thì đầu tiên mình thì là số khi ban đầu có Đúng rồi Bằng việc là, là cái thì một số bánh chưng này cộng bánh thường này bằng 10 bánh À và mình đã tìm ra được là có 6 bánh nào đúng crackers. Sau ờ, đó thì bạn Olo lại tiếp tục cho bạn Sandy một số bánh cheese nữa. Và con số bây giờ sẽ là 11 cái bánh cheese cả mà Sandy đang có. Vậy thì mình sẽ tìm ra đáp án thôi. Còn 5 cái bánh cheese mà cô đã cho Sandy. Yum, yum, yum. Yum, yum, That is a math. You know, that's the end of the question we have đó đúng không nhỉ thì mình sẽ phải xem đề bài như nào nhá right cái thám tử của cô ơi là chúng mình học toán nhá vậy thì các bạn có biết không trong quá trình mà mình học nhá thì mình sẽ lưu ý cho cô là một là mình để ý tên các nhân vật này à, sau đó mình để ý các con số và cuối cùng là mình sẽ để ý các dữ kiện làm sao mà mình có thể áp dụng được nó đây mới là chỉ là phần listen thôi á À con thấy khó quá không biết sao tại vì đây là toán lớp 2 mà cũng phải rơi vào tầm các bạn mà sang kỳ 2 rồi ấy. những bạn nào mà học nhanh nhanh thì chắc là theo chương trình này là nó đến trận đoạn này còn bạn nào mà chưa có học đến ví dụ mấy em lớp 1 nó phải ngồi nhờ các anh chị lớp 2 <laughs> giải thích cho đó Em còn nào? Đấy là sau về phần listening mình có ba trường hợp ngày hôm nay tương ứng với ba bài toán liên quan đến một số các cái bạn ở trong ờ, ngày hôm nay nhá. Ừ, chỉ là giải toán cộng và trừ thôi. Tuy nhiên là các cái dữ kiện bằng tiếng Anh vì vậy là khiến cho các bạn hơi khó trong quá trình giải quyết bài toán đúng không nhỉ? Uhm, đó thì để làm sao mà cho các con có thể đi được từ đầu á thì cô sẽ cho các bạn luyện nghe nhiều vào thứ tư and now chuyển sang mình kết thúc phần nghe ở đây nhá và mình tiếp tục đến phần speaking oh wow uh, theo như cô được biết rằng là mấy lần trước các bạn gửi bài tập cho cô ấy có một vấn đề là các bạn hay bị nhầm lẫn giữa viết hoa và viết thường hmm, các bạn nào đang nhầm lẫn giữa việc viết hoa và viết thường ở đây không comment cho cô nào bạn Slenderman nói bậy đúng rồi bạn ấy tí nữa bị kích được khỏi lớp nhé Ok, nào bây giờ nha các bạn có có bạn nào bị, bị nhầm lẫn giữa việc viết hoa và viết thường không? Có không? No. Thế mà hôm trước nhá. Hôm trước nhá, cô xem bài chữa. Có một số bạn lại rất nhầm lẫn viết hoa và viết thường. Ừ. Và cái điều thứ hai là các bạn lại đang rất là khó nhớ cách đọc của từ Uhm, các bạn nào đang thấy rất là khó nhớ cách đọc của từ không? Có không? Có. Wow, đúng không nhỉ? Tại vì thứ nhất nhá, nếu mà các bạn tiếng Việt thì các bạn đã được học đánh vần. À, thì cho nên là các bạn đánh vần từ nào cũng đọc được. Tuy nhiên là tiếng Anh, các bạn lại chưa được học cách đánh vần. Cho nên là có từ nào mà cô dạy ấy, mà các bạn đọc đi lặp lại nhiều ấy, thì mới nhớ cách đọc đúng không? mà nhiều khi còn quên ý boom it's forgot right thì hôm nay nhá cô sẽ dần dần cứ vào thứ tư hàng tuần cô sẽ cho các bạn nghe và học cách đánh vần nhá mình học cách đánh vần vậy thì sau đó phải lên đến 99 phần trăm các từ các con nhìn được các con đều có thể đọc được hết ạ các bạn có tin không yes so we'll come to the lesson today hôm nay mình sẽ học bắt đầu từ việc đánh vần nha là các bạn lưu này thứ hai là mình sẽ học tiếng Anh chủ đề theo chương trình của Cambridge Starters và đến thứ tư mình sẽ dành thời gian ra để luyện tập có thể là luyện tập chủ đề có thể là luyện tập nghe luyện tập nói và luyện và luyện reading nữa right so now next one we come to the sounds here right here we go uhm, trước tiên thì cô sẽ cho các bạn học về cách uh, viết hoa và viết thường đã nha ok viết hoa và viết thường chưa nha ok are you ready for this are you ready for this yes or no yes or no ready chưa không khó không khó ready or not yes good job so now hôm nay mình sẽ học về các chữ cái viết thường nha Hello again. This is the letter A. This is the lowercase a. The letter A makes the ah sound, ah. like in the word apple. <laughs> the letter A. See you soon. Yes. Drag A. the letter A into the glass. Put the letter A ah. into the glass. à à à à đúng không chữ cái là chữ cái a và mình sẽ có âm là à các à. bạn cái câu nào à yes đã chưa great you put the letter a into the glass drag the letter c into the glass Now. Bây giờ mình có letter C, mình sẽ đưa vào trong class. Tuy nhiên là letter C đọc thế nào nhỉ? Đọc là C C C C C C à? The letter C into the glass. Nào các con đọc theo nào. Nào one more time. À letter C đọc là ok nhớ chưa nào letter A đọc là a a letter C mình đọc là đa số nhá đa số đọc là great you put the letter C into the glass Which one has the letter A? Tap it. Now, which which words had the letter A. vật nào mà có bắt đầu Which one has A nhỉ? the letter A? Tap it. Two. Đinh Hân bảo two. A. A. Good work. Airplane. Good job. Which truck has the letter T? Tap it. Which truck part with the letter T? T. T. Great. T. Which vehicle has the letter A? Tap it. Now, A, A. A. Great job. Ah. Which truck has the letter M? Letter M. Letter M. M. Awesome. Trace the lowercase letter A. À, bây giờ mình sẽ học cách viết nha. Mình sẽ học cách viết uh, chữ chữ A viết thường nha. We have a round here. Uh -huh. And then you got this line from top to the toe. Great. Uh, we have you perfect A. the letter A. Right. next one. Okay, B. this is the letter B. B. This is the lowercase b. Lowercase b. And the letter B makes the b sound, like in the word ball. B sound. B, b. Now B. Chữ cái B đọc cái. B. The letter B. To the rabbit. ok bây giờ mình sẽ ném chữ B vào con rabbit này ok b next b nào b b b các bạn luyện tập b b b good work Bob. you dragged the letter b to the rabbit Drag the letter S to the rabbit. Okay, letter S. À, bây giờ chữ S đọc như nào nhỉ? À, các bạn luyện theo nào. Nghe răng nào. Yes. Woohoo! Good work. Good work. You dragged the letter S to the uh, rabbit. Đọc là SC nhá, đọc là uh, Give the hen the hay with the letter B. B. B. Blue beans. Aye, Put the ice cream with the letter P on the cone. One, two, three, four, five. Which one? P. Keep it up give the ball with the letter B to the seal. Oh, B hit a B. Keep up the good work. B, B, B. Give the ball with the letter S to the seal. Okay, where's the letter S? Các bạn nhỏ, các bạn nhỏ, anh chị lớn thì biết rồi, các bạn nhỏ đâu? Give the ball with the letter S. Yes. Dạ. Nice. Luyện nói. Trace the lowercase letter. Nào, bây giờ mình sẽ tập viết là how to write down the lowercase b. Oh, ôi, em mở mic. Trace the lowercase letter b. Mở mic, dạ. Tí nữa cô mở cho nha. Nào, bây giờ viết một chữ b perfect. Mình sẽ có là withdraw the high lie down like that from top to the toes. And then we have a circle around this, like this one. And Great. that's a perfect you trace baby. the letter B. That's B. Okay, next one, C. Mm-hmm, mm-hmm. Oh, hi there. This is the letter C. This is the lowercase c. The letter C makes the k sound, like in the word cat. cat. The letter C. See you later. Drag the letter C to the rabbit. Now, next one. Các bạn là letter C đọc là k. Đấy. Ngắn gọn. Nào. phải không phải tự tin đâu nha mà là nhiều bạn không biết đâu Good work. You dragged yes. the letter C to the rabbit. Các bạn luyện tập nhá. Drag the letter M to the rabbit. Now, draw, uh, the letter M to the rabbit. Letter M, where is the letter M? Mm. Mm. Woohoo. Mm. mm. work. You dragged the letter M to the rabbit. Put the hat with the letter C on okay. the hippo. Where is the letter C? Where is the letter C? Put the hat with k. Nice work. Nice work. Bạn nào nói tục report cô lên. Put the mail with the letter T in the mailbox. No, T. Where's T? Yes, good job. Super. Put the ball with the letter C. With the bat. Now put the ball with the letter C. C. À, bây giờ đánh bóng nào, đánh bóng nào, bây giờ đánh đúng quả bóng four, five. Yeah, bóng 4. Put the... Super duper. Super duper. give the ball with the letter M to the seal. Letter M. Letter M. Letter M. Mm. um. Sweet. Mm. M. M. Trace the lowercase letter C. À, bên cô dạy nha, bên viết chữ bé thôi nha, chứ không phải viết bằng chữ bá đâu chưa? Đó, viết là ngoá. Ở đây. Great! Yes, we had the bubble You C. the letter C. Okay. Now, so. Bây giờ mình xem một chút nha. Beginning sounds. The word cat starts with a k sound. K sound đúng If you add k to at, at. then that spells cat. Cat. Dễ đọc mà đúng không? Fox. Begins with the f sound. Drag Fox. the letter F to the beginning of the word. Fox. Đúng không nhỉ? Cái từ fox con cáo hôm trước mình đã học ở trong bài animals rồi cách đây um, một tuần right one six one one one week ago và uh, ờ, từ fox này thì bắt đầu bằng chữ cái f hay mình còn gọi cách khác là âm ox ờ. fox ox ờ. nào ox fox. fox now one more time đánh vần cho cô nào A. Ờ. A. Ờ. Fox. Fox. Các bạn bắt đầu dần dần phải học cách đánh vần nha. Các bạn đừng nhấn nữa. Trời ơi, có bài tập đâu mà nhấn ngoài ta. Yay! You spelled fox. That's the word fox. Now học. Match the picture with its beginning sound. Now Shark. Shark bắt đầu bằng âm gì nhỉ? Nào, Match the picture with its beginning sound. Bây giờ con sẽ đọc, và con sẽ bấm à, ba ba ba ba bức tranh liền nhá. Shark, truck, truck, goose, goose. Thì mình có các âm tương tự là sh, g, t, t. Right? Thế mà mình nối nào nhỉ? Shark thì nối với shark. Sh sh, shark sh. à, bắt đầu bằng âm tiếp tục nào chắc là cô tắt chat đây rồi thế nha one ok next one truck truck bắt đầu bằng âm truck nào con đây. Goose. Goose. Bắt đầu bằng âm. G. G. G. G. Goose. Goose. That's right. That's right. Spell the word Spell coat. The word. Spell the word nào. Mình xem nào. Coat. Coat. Bây giờ mà không mở comment ra thì cũng chả biết là bạn sẽ làm bài nào coat. Bây giờ phải mở chat ra nhá. Nào bắt đầu mở âm gì nhỉ? Chữ cái nào? C, C chính xác. Nào bắt đầu đánh vần cho cô nhá. O. O. Coat. Coat. Now one more time we uh, đánh vần nào. <laughs> spell it. Spell it. O. O. Coat. coat. Chính xác. Good job. You spelled coat. That's the word coat. Coat. Spell next the one, word. Next one. Seal. Seal. Seal. Seal. Seal. So which is the beginning letter here? Thank you, Ngân. That's letter S. With the sounds. Đúng không nhỉ? Letter S thì có âm là Đấy, tiếp tục có từ âm này là y. y. Âm này là u. O. Seal. Seal. Seal. Seal. Nhiều bạn đọc là siêu hoặc là xin hoặc là sila. I don't know. I don't know why you got that pronunciation, but we got seal. Seal. Seal. U. O. Seal. Seal. Nào, thank you Phạm Khánh Hà. Trời ơi, Khánh Hà ấy đảnh hành quá rồi. Con gái cổ. Nào. Bây giờ các bạn tập trung vào học nha. Không comment nữa nha. Comment đúng bài thôi. Bạn nào mà comment vớ vẩn hay là mà cãi nhau ở trong này là đuổi đấy. Không chào đâu. Nice. You spelled Tina bạn tiểu Ooh, người ở ờ, That's à, khỏi lớp Seal. Spell the word deer. Deer. Now, how about the word deer? Deer. Deer. ah à, thank you Hoài Anh. Deal. Nào các bạn đánh vần nha D. D. E. E. Er. Er. Deer. Deer. Deer. Deer. Deer. Deer. Now one more time tự luyện tập nào. Dear. Dành cho những bạn mà chỉ ngồi và không nói một câu nào, không luyện tập nói sẽ không thể phát âm được. Yes. Có thể các bạn vừa nãy giờ có những bạn học rất là say, có những bạn chỉ ngồi comment với nhau thôi. Đúng là cái lớp học. So now. Great work. You spelled d e r. That's the word dear. Dear. Dear. spell the word sheep. Sheep. Sheep. Sheep. Yeah, thank you Ngân. Shh. Shh. Nào um. Shh. Các bạn luyện tập Shh. E. e. Sheep. Sheep. Sheep. Sheep. Awesome. You spelled sh e that's the word sheep. Spell the word van. Van. Van. How about van? Which letter? Yes, letter V. v. Các bạn theo cô nào. V. V. v. A. A. Mm. Mm. Mm. A. Mm. Van. Van. Van. V a n mm. van v a n mm. van yes van super you spelled v a n mm. that's the word van slide the letters to spell the word pot pot Good thinking. Ah, you spelled pot. That's the word pot. Slide the letters to spell the word can. Can. Letter gì nhỉ? Đúng rồi, letter C. Nice work. Can. You spelled can. That's the word can. Can. Uh, thank you. Hôm nay là dành cho những bạn nào mà đã học thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là đau mỏi miệng đau khớp cơ hàm đau hết cả họng rồi đúng không nhỉ và dành cho những bạn đã tập trung từ nay đến giờ thì chắc chắn là các bạn đã rất là khát nước thirsty you know and uh, cô nhắc lại một lần nữa nha thank you các bạn ngày hôm nay đã tập trung học rất là tập trung tại vì hôm nay mình không phải chỉ học mỗi lý thuyết mình học từ vựng xong mình học cấu trúc xong mình làm bài tập mà hôm nay mình còn học cách áp dụng này mình học cách nghe mình học cách đánh vần đúng không nhỉ để làm sao mà mình có thể đánh vần được nhiều từ nhất có thể mà không cần phải uh, quá khó khăn trong việc phát âm không uh -huh. và cô phê bình một số các cái bạn nhá mà trong giờ học và lại cứ đi hay trêu nhau ấy là không tốt đâu nha thì các bạn nhớ tập trung nha lớp mình lớp đông còn uh, sau đó thì lại bảo là cô ơi, con không hiểu bài thì không được đâu nhá. em nào sau buổi ngày hôm nay thì mình sẽ có bài tập và bài tập này sẽ là một bài tập quay video. Vì vậy là cô hy vọng là các bạn sẽ uh, làm bài tập đầy đủ. Mình sẽ quay video và gửi trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con nhé. Nhớ là hashtag tên cô Ngọc vào này và hashtag cả à, LV1, level 1 á để làm sao mà cô có thể chấm bài các bạn nhanh nhất không bỏ sót bài các bạn nào. And now, this is the end of the class today. I hope that you will have a helpful lesson today. Say goodbye. You need to brush your teeth, wash your face, and go to sleep. Have a good night and bye-bye. See you then. Bye-bye. And now I will open hold the class, the mute. Goodbye, Bye teacher. Bye teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bạn A này, bạn A teacher. Goodbye. Goodbye.